một số chỗ các bác còn gọi là nắp tài xỉu AB đấy ạ và đối với cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều hay còn gọi là nắp tài xỉu âm dương này bác nào chơi qua rồi các bác cũng đã biết rồi đúng không ạ nó sẽ có một bên tài và một bên xỉu tương đương với một bên âm và một bên dương đấy ạ khi đi chơi mình chỉ cần mang được cho mình cái nắp này và cái bộ hột này vào thôi này đó còn chén mình chơi chén nào cũng được các bác nhé nắp thì em đã đánh dấu trên nắp cho các bác một chiều tài và một chiều xỉu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 đó. còn bên này là xỉu này xỉu đây. nếu bên này là tài thì bên này nó sẽ là xỉu nhé các bác nhá đó bây giờ em lắc thử cho bác 10 chén 5 chén tài 5 chén xỉu để cho các bác thấy xem là nó có chuẩn hay không như vừa nãy em đã nói đấy ạ mình lắc thử bên này nó là tài rồi thì bên này là xỉu đúng không em sẽ lắc xỉu trước này 5 chén này chết nhẹ quá một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này đúng không vừa rồi mình đã lắc năm chén xỉu rồi đúng không ạ bây giờ lắc năm chén tài này khi lắc tài các bác chỉ cần lắc hất theo chiều ngược lại của chiều xỉu thôi hoặc nếu không các bác muốn chuẩn hơn thì các bác quay quay cái phần nắp tài đấy về mình nha một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này đó có thấy chuẩn không ạ vừa rồi em đã lắc cho quác 10 chén 5 chén tài 5 chén xỉu đúng không ạ chuẩn cả 10 luôn đây ví dụ bây giờ nó đang ở tài đúng không mình muốn xỉu đúng không đó hất lộn ngược về trước thôi là xỉu này hất chiều theo chiều này thôi nó ra tài đó